tầm nay là được cái cam thế này bóng quả đẹp đấy cả các quả nặng quả cám rất nặng cả cắn nước đấy. cám là cắn nước lắm cũng không cũng lớn nữa đó Và đẹp quá. Ừ, sạc Bây bây giờ là nó nó chưa chín nó còn dấu quả cái vai vừa nó khoảng tầm tháng à, cuối tháng 10 nó chín vàng cả cái nhìn mới đẹp vâng nó chín vàng đấy là, là, là được cá này được cái này là so với à, năm ngoái hay năm nay nó đẹp hơn ừ. bởi vì năm năm nay mình tăng cường phấn vào vâng. năm ngoái thì uh, à, bọn ít hơn ừ. ừ, với bây giờ cái, cái năm ngoái là mình à, bón là nó, nó chưa đủ của nó đấy năm nay đây bón tăng cường đúng quy trình nhưng nó thì nhìn cái lá và dây lá quả mỏng vâng, lá đẹp. nặng nặng nặng quả lắm vâng. chắc quả ừ. ừ. vâng à, thưa ông Nguyễn Văn Thiện là người trồng cam thì sợ nhất cái vấn đề gì ạ cái tông cam là cái sợ nhất là thứ nhất là cái cây nó không đảm bảo vàng lá rồi là quả xốp xô quả Vâng. là sợ nhất mà rụng quả về về với cái mùa mùa mưa nhiều là nó rụng quả nó sợ nhất vâng. ừ. cho nên ờ, ờ, mình trồng mà mình chăm bón cho đúng theo cái chương trình của nó về phân bón đủ thì nó đảm bảo hơn quả nó bóng mà đẹp mà vâng. nó nữa nó chắc quả ừ, hơn vâng. Chứ hôm còn... nay ông đánh giá cái tỷ lệ sai đây như nào nói chung là so với ờ, năm trước và năm nay thì nó quả nó được hơn ừ, đầu quả tỷ lệ đầu quả nó nhiều hơn nó cao hơn đúng cao hơn nhiều ừ. và ờ, quả cảm giác là chắc quả ừ. và thưa các bạn này ngày hôm nay ngày à, dương lịch là ngày 12 tháng 8 12 tháng 9 năm 2020 yeah, dạ, vâng và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 7 năm 2020 và xin ông cho biết là ông dự đoán cái vườn cam này sẽ được thu hoạch vào thời điểm nào ạ? bây giờ mình cứ à, cái vườn cam này tới giờ cho đến à, của à, nửa tháng 11 là mình cố gắng đào ngọt cho nó nữa thôi phun đi gói 300 gram ấy vâng. silic 300 gram cố gắng một tháng phun cho nó khoảng lần một, một lần. một lần thôi vâng. ừ, và bây giờ đến mua ấy mình phun trước khi thu hoạch mình phun khoảng hai lần nữa là được vâng. là nó, nó, nó đảm bảo đó. là nó bởi vì nó vào đường nó nhanh mà nó mỏng nước mà nó nặng quả vâng. đâm cái quả cám nó rất nặng nó, lặng, nó chắc hơn, đúng là, là chắc mỏng nước ừ. nó giấu quả trong này rất nhiều đấy nó giấu quả mà nó cứ buông buông nó buông buông cám vâng. mình uh, có thể là cắt một quả cam để cho bà con xem xem là cái tại địa này ừ. đấy những quả là giờ bây giờ là xong cái đấy để đảm bảo à, đến tháng 11 mà cắt à, bán được rồi thì bây giờ cắt thử nghiệm cho một quả xem nước của nó nhá vâng. như thế nào đây cái nào được nhá cái nào cũng được ui đây đây cắt luôn cái à, quả này nhá vâng. bây giờ mình vâng thưa các bạn nếu như theo quy luật thông thường thì còn khoảng 3 tháng nữa Ờ, thì cái cam này là cam Thấy chưa? Xã đoài lòng vàng mới được thu. Đấy. Vâng. Nhưng tại thời điểm này, ngày hôm nay à, xin nhắc lại là ngày dương lịch Rất là đây. ngày 12 tháng 9 năm 2020. Thì và ngày âm lịch là ngày 25 tháng à, ờ, 7 năm 2020. Nhưng cam đã được vàng như này rồi. Có thể quay gần vào đây các bạn này. Cam đã vàng rồi, vỏ mỏng này, vỏ mỏng. Và mình có thể cắt một múi ăn thử được không? Ăn được bây giờ à, xin ông cắt một muối nhỏ thôi để ăn thử xem là cái à, độ ngọt của nó như nào nữa đi Đấy, cái cám này về hải ăn chả cần phải rửa đâu vâng toàn uh, xin phép các bạn để tôi ăn thử một miếng xem nó thế nào ngọt rồi ừ. ngọt rồi ngọt và rất thơm đó. ngọt và rất thơm các bạn ạ ừ, ngon lắm rất ngon ừ. Ừ. ăn tạm được rồi đấy ăn được rồi mà ngon đấy, đấy. cám này giờ họ đặt là mua là bán được rồi kền đúng rồi ừ. cũng có thể họ cân là bán được rồi mặc dù vỏ ngon xanh vỏ còn xanh nhưng mà ừ. đã ngon như này rồi ừ. các bạn này đấy em rồi mà vừa ừ. khánh khỏi thế này đấy là chế dặm cắt thôi, chế dặm nhân lên lại còn mỏng này nhưng cứ để cho nó chín vàng cắt để nó, chín vàng nó, thì nó, nó đảm bảo nó sẽ được giá hơn ừ. Đó. vâng ờ, thưa ông Nguyễn Văn Thiện là để có những cái vườn cam mà quả sai mã đẹp và hạn chế được cái sâu bệnh thì cái bí quyết của mình ở đây là gì cái ờ, cái này này để chăm được vườn cam thế này thì mình cũng đi học hỏi nhiều nữa và để rút kinh nghiệm có vườn cam như thế này được mang là khâu chăm bón vâng. Đấy, như cam này là cam vào thu hoạch chính vụ rồi thì mình phải chăm bón ví dụ là thường thường bọn tôi là cứ cuối năm sau khi thu hoạch à, là cứ bọn à, cho nó vào khoảng một cân phân silic này và khoảng sau à, bọn một cân à, một cân à, cái cái phân silic này này Đấy, đây vào khoảng đến tháng 7 tháng 8 thì ta lại bón cho một lần nữa này thì thì nó đảm bảo hơn và ừ. sau sau thu hoạch xong người ta bón một lần có nghĩa là gối đầu nhau của cuối năm nay và đầu tháng năm vâng. là là mình phải bón cho cho nó đồng đều cái phần này và đồng thời là một tháng thì mình cố gắng là dành thời gian mà tạo điều kiện là để phun cho nó cái gói 300 gram xi si chính này này vâng. phun lên ướt đều trên các mặt lá vâng. thì nó đảm bảo hơn quả nó ừ, thứ, thứ nhất là quả nó bóng vâng. và thứ hai là nó sánh lá và dày lá ừ, thì nó đảm bảo hơn còn các cái phấn phù thêm thì ví dụ như nếu có NPK thế này kia thì một năm mình cho nó vào khoảng 3 4 lượng vâng. cho một cho cho một gốc những cái, cái cái phần NBK thì cũng đừng có bón khó thế này bón silic xong rồi vâng. sau NBK là mình pha trong một cái bể nước to đấy à. đó là đi tưới gốc xung quanh chứ, chứ đừng có vâng. đừng bón trực tiếp vâng. còn quan quan trọng cái silic này là mình bón xong phải tưới nước lên vâng. cho nó có độ ẩm thì nó bền cái hơn vâng. ở đây thì cái tỷ lệ ừ, phân bón silic này mình bón không nhiều đúng ừ, không ừ, thì, mình bón uh... một năm là như thế này là chỉ có hai cân thôi đấy như một à. cái cây cam cho thu hoạch như này cây này là trên dưới gần một tạ quả mà mình chỉ cho vào hai cân vâng. chia hai lần đầu năm và gần Đâu, cuối năm cuối năm thôi. Ừ, là, là được ừ. còn nếu phun cái gói 300 gram thì phun cho nó khoảng 6 7 lần vâng ừ. 6 7 lần cho, cho một mùa thu hoạch tức là mỗi một tháng là mình ừ, phun lần đấy cái, cái, cái, phần phấn ờ, là 300 gram ờ, phun cho quả cho cho lá là phải cố gắng một tháng lên vâng. thì nó đảm bảo và cái tại cái thời điểm này mà mình muốn là được chín sớm để thu hoạch ừ, trước thời vụ thì... trước thời vụ uh, của bà con thì cái bí quyết ở đây của mình là gì ạ thì thế này bây giờ là để đảm bảo cái quả cá mà mình thu hoạch sớm thời vụ bọn cái phấn sinh linh này là nó cùng ờ, là thường thường là chín sớm so với cả cái ờ, cái dòng phấn khác như cái cái thì trong thời điểm này là mình nên ờ, phun cái gói 300 g ấy vâng. để cho nó vào đường và mỏng quả và nặng quả hơn à. Ừ, là là chín rất sớm vâng. Ừ, chín ờ, sớm hơn dự kiến của mình đấy vâng. có thể chín sớm hơn ờ, khoảng gần tháng đấy vâng. là cắt đồng loạt được đấy à. ừ. và dự thưa ông là dự định của mình là sẽ thu cái cam này vào thời điểm nào cái này thì à, thường thường là phải thu vào đầu tháng 11 là mình phun nếu vâng. mà mình bón cho đảm bảo cái phun ờ, đủ cái phấn đây là là vào tháng 11 nếu mà không là phải ra nửa tháng 11 à đầu tháng 11 ừ. dương à là phải thu tháng 11 dương ấy là tháng phải phun rồi thì à. có ờ. nghĩa là vào tháng ờ, âm là vào tháng 10 ừ, âm vào tháng vâng. 10 đấy thì có nghĩa là còn hai tháng nữa hai tháng nữa là thu vâng. bởi vì thì mình cố gắng phun cho nó khoảng hai lần ba lần vâng. thì, uh, thì, thì gói 300 gram ấy. vâng mình có thể quay ra lại để thế này Vâng thưa các bạn là được mệnh danh là một vườn cam chín sớm có thu nhập cao và chất lượng ngon nổi tiếng ở vùng ở ờ, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Và trên diện tích là 10 ha cam xã Đoài Nòng Vàng của nhà hộ ông Nguyễn Văn Thiện. Nguyên là trưởng bản 32 xã Trung Bình, huyện ờ, Quỳ Châu, à, tỉnh Nghệ An và bà vợ là Nguyễn Thị Hải thì trên cái vườn cam này nó có rất nhiều giống cam ví dụ như cam xã đoài nồng vàng này cam V2 này à, và cam xã đoài nồng vàng chín muộn xã đoài nồng vàng chín sớm cam V2 và có cả quýt các bạn nhé và sau đây thì chúng ta có cả ổi nữa và ổi ở đây thì ngon xuất sắc các bạn ạ ngọt giòn ngon và mẫu mã rất là đẹp và ngày hôm nay chúng ta vào thăm mời các bạn đến thăm cái vườn cam này xem có những điều gì kỳ lạ nhé. Vâng thưa ông Nguyễn Văn Thiện à, để đạt được cái tiêu chí mà cái vườn cam sạch, cam ngon, chất lượng cao thì mình cần phải có những tiêu chí gì ạ? Thứ nhất là để cam sạch và cam ngon đảm bảo thì mình phải à, bón đúng loài phân. Vâng. Chủ yếu là phân hữu cơ và phân uh, chủ yếu là phân hữu cơ phân silic và phun đúng quy trình của nó cứ hàng tháng à, một tháng mình cố gắng phun đi một lần để à, cho quả nó đảm bảo là mỏng quả lạ xanh vâng. à, không không bị sâu bệnh không không bao giờ bị rụng quả vâng. Đấy, trừ trường hợp nó rụng là con bướm hay con gì đấm nó mới rụng còn bình thường không bao giờ rụng tự nhiên được vâng. à, cho nên là cố gắng là tạo điều kiện cho tạo cho cái, cái cam nó nó ăn đủ số lượng mà quy trình chăm bón của nó theo đúng quy trình là là đạt kết quả thôi vâng. ừ, còn cái cái thuộc bảo bảo vệ thực vật là nên nên làm những cái bọn tôi là mấy năm nay làm theo phổ thở làm theo cái kiểu là mình làm từ gừng tỏi ớt cay vâng. xay ra và ngấm với côn hoặc rượu thế hàng tháng thì cần thiết thì phun phong quá một cái thì nó cũng rất chỉ là là đảm bảo vừa sạch sẽ và vừa đảm bảo môi trường mà quả cám là sạch luôn Đấy. Vâng. Ừ, chứ không không đừng có dùng cái thuốc khoa học mà phun ờ, nguy hiểm lắm Đúng. Ừ. bởi vì ví dụ phát hiện mình phát hiện một con sâu mà mình phun lên cái gừng tỏi cái nó chưa chết ngay đâu nhưng khoảng 3 ngày sau con con sâu nó mới chết mà cho nên là là, là cái vườn cám này là cố gắng làm theo chương trình là cám sạch an toàn Ừ. Ừ. Và trên vườn cam này cụ thể là mình đã giảm được bao nhiêu lần thuốc trừ sâu ạ? Cây này hầu như năm nay là chưa cho tận giờ phút này là chưa hề phun thuốc trừ, trừ sâu. Vâng. Chỉ cái cái phong trọng của nhà nhà vườn nhà mình là chỉ có ờ, gừng tỏi ớt cái từ ờ, đi mua từ về sấy ngâm với rượu cồn để hàng trăm lít trong nhà vâng. hàng tháng khi nào phun tưới lá cho cái là trồn vào phun quá vâng. Ờ phun vào cái gói 300 gram ấy. À. Ừ, trộn vào à. phun. À. Ở đây thì ờ, trên đây thì chúng tôi không nhìn thấy những cái sâu vệ bùa. Ừ, không có. Vâng. À, có những cái vàng lá thì nó có những cái vàng lá vàng nhưng nó ít thôi nó không đáng kể. Không đáng kể vâng, đâu. Nó không đáng kể. Bởi vì dạ. tại thời điểm này thì da, da nó vàng. Lá già thì nó vàng để nó nó chết đi để nó nhường dinh dưỡng để nuôi quả xanh. Cho nên là những cái lá vàng nó không đáng kể. Và cái ờ, tỷ lệ ờ, bị rụp lá hoặc mất cua trên lá đều không có. à, một vườn cam mà nói rằng là không phải bơm thuốc trừ sâu thì cũng hiếm có hiếm có vâng đúng rồi ở đây có nghĩa là có dùng có dùng nhưng mà thảo dùng dược. thảo dược vâng chứ không chứ không dùng hóa học tuyệt đối phun không dùng hóa học vâng. đấy, như, ví dụ như ở đâu kia là mình đánh bạ con ruồi vàng đấy nó vào cả cái ống thế thì nó không được vâng thưa ông là để giảm được cái tỷ lệ dụng quả thì ngoài cái việc mà phun cái ờ, phân bón si ờ, tích tân pháp bắc giang loại 300 g ra thì mình còn có thêm những cái biện pháp gì để để để giảm được những cái rùi vàng à, cái giảm rùi vàng thì ta thường thường đánh bả vâng. đây bây giờ này đánh bả đây này bây giờ là mình dùng cái mùi dẫn dụ vào và sau đó mình cho một ít cái thuốc sâu không mùi vào hẳn trong đấy nha cho ít thuốc xấu không mùi mình tẩm vào đấy và đẩy thế à. này thì con ruồi vàng rút vào này à. ăn bao nhiêu rớt xuống vào đấy cả đấy à. đấy vâng đây đây thì... các bạn này ruồi vàng rất nhiều như này các bạn này ừ. phải đánh thường xuyên cái này đây. đánh thường xuyên mà à. À. Vâng, tức là mình cho một tí thuốc sâu như à, là loại thuốc gì ạ? Cái ờ, cái thuốc uh, ờ, dẫn dụ nó vào dẫn và xáo xá một tí cái cái thuốc sâu không mùi ấy. À. Ừ, cái là bỏ vào này là mình mình kéo thế này thôi thế nó nó vào đây nó chấm vào đây nó rớt xuống đấy hết à, cả. cái nhiều lắm các bạn này. nhiều chứ dễ ơi là dễ đây các bạn này à. nhiều lắm này đây cái này thường xuyên lạnh mà cái này có khi phải độ ừ. phải tới ờ, cả mấy trăm con mấy trăm con đi không cả cái con bé có khi tới nghìn ờ. con các bạn này ừ. nguyên cái đáy là nó đã nhiều như này rồi các bạn cái này nó rất dễ cứ 10 ờ, 15 ngày mình đi vòng là mình chế tẩm thuốc vào thế à. là nó cứ vào nó rớt ra đó nó, vâng. nó chết đó à đấy thế này ở đây thì cái bẫy ruồi vàng này cũng không có nhiều ừ. nhưng mà trên vườn đây thì cái tỷ lệ dụng quả đấy các bạn này các bạn có thể nhìn thấy này đây hầu như là không có vâng. không vâng. có dụng quả nữa. rất ít không đáng kể các bạn ạ đấy đây các bạn nhìn nhá rất ít rất ít không đáng kể đấy và có thể quay thêm ra những cái gốc cây khác để cho các bạn thấy này những gốc cây bên thì cũng không có này rất ít quả à, thưa ông thì ở Quỳ Châu này thì cái ờ, những cái vườn cam mà tại thời điểm này thì tỷ lệ tình hình dụng quả của nó như nào bây giờ thì à, cũng không biết thế nào là do chăm bón như thế nào đó chứ tỷ lệ các vườn khác thì cũng có phòng bảo bị rụng nhiều mà họ đến hỏi mình thì mình cũng bảo quy trình chăm bón của mình như thế thôi nó không ít rụng vâng. mà của họ thì rụng nhiều họ đến đây họ hỏi thăm mà vâng. thế mình bảo thế thì tất nhiên là mỗi người có một cái cách thức nó chăm bón như tới đấy thì mô hình nào đạt hiệu quả thì người ta học hỏi người ta làm mà mình vâng. giới thiệu cho nhau để mà làm chứ không không có mà làm vườn cám một năm mà bỏ cả vốn lần lời sáu bảy à, tên giờ một tỷ mà <laughs> mà lồ thì họ phá liền nên vâng. vườn, vườn cam này vẫn sống được cũng như cái thấu chấm bọn nó theo cái quy trình vâng. cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái vườn này ngoài cái tiêu chỉ của nó về bón phấn đúng quy trình rồi nhưng mà trong vườn là tuyệt đối không được phun thuốc cỏ vâng. ừ. vườn này tuyệt đối không được phun thuốc cỏ và đồng thời khi cắt cỏ này là về cái mùa hàng là không không nên cắt sạch cỏ đâu vâng. ờ, vậy để cho cái cỏ trong cấy thế này mà cắt chặn cỏ nó không tốt đâu cho nên vườn bọn tôi là cứ luôn luôn phải để cho cỏ cỏ một chút vâng. ừ, để nó, nó như kiểu nó có cái sự cộng hưởng nó nó cùng với cái cam để nuôi nhau như thế, như thế nào đó vâng. cho nên những cái vườn mà họ phun được cỏ hoặc làm cỏ sạch quá nhưng cái cam nó vẫn đơ nữa không vàng à, à. ừ. Vâng. còn cái này là đấy về mùa này tôi mới cắt thế này cho tới đây nó không cắt nữa à. mà về mùa hạn là tuyệt đối không được cắt cỏ vâng. ừ. cho nên là nhìn cái cam nó vẫn có kể cỏ thì cỏ nhưng mình cứ tưới phân thì tưới bình thường nhưng mà mình cắt sau cái cỏ tốt rồi mình cắt thì cái cỏ này là để phân hữu cơ vâng. quay lại cái cam hữu cơ rất là tốt chứ còn ông ờ, phun thuốc cỏ lên chẳng chạy chẳng luôn Đấy. Vâng. ở đây tiêu chí là mỗi một gốc ông bón bao nhiêu cân hữu cơ ạ phân hữu cơ phân hữu cơ ví dụ là cái như phân ờ, phân chuông phân hữu cơ thì một gốc vào khoảng 10 15 cân 10 15 cân ừ. Đấy. Vâng. và một năm mình bón một lần nắm một lần Đâu vâng. đâu đầu nắm là bón thu hoạch xong là bón liền ừ. vâng ờ, để cho biết là cái cam tại thời điểm này ngày hôm nay ngày uh, dương lịch là ngày 12 tháng 9 năm 2020 thì để cho quý vị biết rằng tại thời điểm này nhưng cam đã ngọt và đã rất nhiều nước rồi ông có thể vắt thêm cắt thêm một quả nữa để à. cho các bạn ờ, khán giả biết là cái cam à, dùng cái phân bón Sinic đan Bắc Giang à, nó được chín sớm và nó sẽ à. cho vâng. nhiều nước như nào à, sau đây ta nhận xét về cái chai cam à, thưa ông là cái chai cam này ông thấy là cái dáng của nó thế nào đẹp đẹp nặng quả mỏng nước vâng. vỏ rất mỏng vỏ mỏng vâng dáng của nó thế nào đẹp cân vâng, đối cân, cân đối cân đối vâng ừ. và mò và lúc này à, là còn bắt đầu chín nữa đấy ừ, vâng. bắt đầu nhưng mà đã có biểu hiện là ừ. của chín rồi đấy vâng và sau đây thì đề nghị ông cắt đôi quả cam ra và đúng không lượng rất nhiều rồi nhé mới cắt ra mà đã đây, đây. Ừ, vâng thưa các bạn là sau khi cắt quả cam ra thì nào. ruột nó vàng và đây là cam xã đoài nồng vàng à, chín sớm các bạn chín ạ sớm Thế thì tại thời điểm này là còn à, nếu mà theo bình thường thì còn 3 tháng nữa được thu. Nhưng, Nhưng mà... ông Thiện là đã dự ông Thiện dự định là à, còn hai tháng nữa, tức là hai tháng nữa sẽ được thu. Và tại thời điểm này thì vỏ đã mỏng như này. Ừ. Vỏ mỏng. Hạt thì có vẻ ít. Ít hạt. Ít hạt. Ừ. Và ruột nó đã vàng như này vàng rồi. rồi. Và sau đây chúng ta cùng vắt nước. Vắt nước. À, ăn mình ăn à, thử à, trước một miếng đã nhỉ. Ăn thử, ăn vâng. thử trước. Vâng ông cắt ừ. một miếng ăn thử đã. Không thì quý vị lại thắc mắc là tại sao mà phí như thế. Ừ. thì các bạn nhìn miếng cam rất hấp dẫn như này và sau đây tôi xin phép ăn thử ừ. ngọt, thế nhỉ ngọt quá ngọt rồi à. ừ. ngọt thế nhỉ ngọt lắm ngọt và rất nhiều nước các bạn ạ hai tháng này thì quả quả ngọt lim lắm vâng rửa bạc nhá và sau đây chúng ta ừ. để, để lau lau cái này đi được này thì các bạn nhìn này này đây các bạn này đây cam rất mọng nước đấy thì các bạn này một trái cam rất nhiều nước như này nhiều được nhá hả nhiều rất nhiều nước <laughs> đấy mà nước này rất ngọt các bạn ngọt, ngọt và thơm trái cam này rất là thơm ừ. đây rất nhiều nước như này đấy để cho các bạn thấy rằng cái cam dùng phân bón silic tân bắc bắc giang là sẽ được thu hoạch trước thời vụ Ờ, và nếu như được thu chức thời vụ thì người nhà, nhà vườn của chúng ta là sẽ có cái giá rất là tốt ừ. và cũng mong muốn là tới đây thì ông phun thêm vài lần nữa còn hai lần nữa hai ba lần nữa ừ. để cho nó được ừ, thu hoạch sớm hơn sớm hơn Quả và đẹp. để cho thị trường ta có cam xã đoài lòng vàng được tiêu dùng sớm hơn ừ. được ăn những cái cam lòng vàng uh, xã đoài lòng vàng sớm hơn và đồng thời thì là ờ, giá tốt cho nhà vườn hơn nói chung là cái cam này mà cứ một năm mình cứ à, bón cho khoảng hai lần phân silic vâng. và phun tưới cho nó phun cái loại gọi 300 gram ấy vâng. cái, cái silic ấy thì à, quả nó bóng và nó nó vào bà đây tầm này mà phun liên tục nó, nó vào đường sớm ấy, là cam ngọt vâng. ừ. ướng ở đây này ừ. hả ra sắp chín đấy ướng ướng ướng một nó cắt bán được ướng rồi năm đi chắc là cắt sớm đấy ướng rồi nếu mà ừ. mình phun ờ, cái phân Silic từ 300 g sớm ừ. thì um, có thể là cuối tháng 10 là anh đã có cam bán rồi, có cam bán rồi. Ừ. ừ bởi vì quả nó đã thấy vàng vàng mã vàng vàng như đây rồi. Đây đây, đây, đây, đây. đâu ương cả đấy. Ương ương là sắp chín rồi đây Đó. Trại uh, tròn này, cắn mỏng này, cắn mỏng vỏ này. Ừ. Mà ở ờ, phun cái phân tưới cái phân sinh lý này hẳn được cái đặc điểm là uh, ờ, trại nó không chung, cứ trại một đấy, ừ. trại một trại đối. Đúng rồi. Nên là rất là chuẩn đây ừ. trái một trái đuôi đây này trái một đó cứ một ừ. một chanh đây chỉ có trái đuôi về đó. một thi thoảng mới có chùm ừ. à, chùm này nó rất ừ. là ít bởi vì ừ. để nó nuôi quả nó rất tốt cho nên thứ nhất là cái giá quả nó đều này vâng. thứ hai là nó đẹp quả này thứ, là... thứ ba nữa là nó nó cắn đấy cắn, cắn mỏng. đó ừ. cắn mỏng và ở đây nó không thấy cái những cái hiện tượng gì sắt ờ không còn gì sắt không, không còn nám không, không, không bị nám không bị ờ, tràn mẫu mã rất là đẹp đấy thế nên thì chắc chắn là sẽ chín sớm rồi Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thiện là thời điểm nào có thể gọi là thời điểm vàng cho cam trong quá trình chăm sóc ạ? Thưa ông. Đối với cam thì là thật là, là thời điểm vàng của nó trong quá trình chấm ngay ban đầu khi thu hoạch là phải chấm liền. Được. Vâng. Và mình phải phải chấm và phải bỏ bỏ phân liều lượng của nó theo quy trình. Như cây cam này mà trên dưới một tạ cam là mình cho ít thì không được vâng. thì muốn muốn là mỗi lần chăm bón cho nó là phải cái phấn silic là phải một cân một lần vâng. một năm mình chia là chia cho hai lần đầu năm và cuối năm vâng. thì nó đảm bảo hơn và đồng thời mình còn phụ thêm là ví dụ phấn à, NPK khoảng hai lượng, hai lượng. pha nước tưới xung quanh gốc vâng. Ừ, rồi là hàng tháng thì mình sẽ là dùng cái gói silic 300 g ấy, 300 g, là vâng. cố gắng một tháng phun cho nó một lần Vâng. là nó đảm bảo thôi chứ không được cái nào vâng. là là được đấy tôi, tôi rút kinh nghiệm năm ngoái là tôi ờ, cái phấn silic tôi bỏ hơi ít thì vâng. nó kém hơn năm nay tôi tăng cường thêm, thêm là nó đảm bảo hơn quả nhiều mà mỏng quả đẹp hơn vâng. lá rất xanh mà vâng. trong đó còn giống đấy quả rất nhiều vâng quả rất nhiều thì mình cứ tưởng thường cây cây cam này tên dưới tà quả mà phấn đảm bảo thì làm sao nó nuôi được quả vâng. ừ và tại thời điểm này thì mình còn phải bón thêm về có cái thời điểm kali cũng như là cái NPK thêm không ạ không NPK thôi thời vâng. điểm này cho đến khi thu hoạch là mình chỉ tăng cường phun cái gói 300 g CDC thôi vâng. để cho nó nó vào đường à, quả cho nó nó ngọt và nó nó thơm vâng. Ừ. và khi nào mà ông chuẩn bị vào giai đoạn mà phun ừ. thì ông à, cho công ty đến đây để làm một cái truyền hình trực tiếp cho bà con à, đây khoảng vâng tới đây tôi sẽ phá cái gói 300 gram này tôi phun đấy bạn vâng. đây các bạn này nó giấu quả cho nó phun đi, đi. mời mời các bạn nhé các những bạn, bạn nào xem những bạn nào ừ. nhà có vườn cam Đó. Dạ. thì có thể đến để Mình xem, xem. Để, để học hỏi rút kinh nghiệm kinh nghiệm để cùng ừ. nhau trao đổi về cái vấn đề ừ. là Ừ, muốn tạo ra cái thương hiệu chín sớm ừ. muốn tạo ra có những cái sản phẩm ngon ngọt hấp dẫn ừ. thì các bạn phải dùng cái ờ, phân Sinic Tân Phát Bắc Giang cái loại 300 g các bạn ạ để phun trong giai đoạn đó thì nó sẽ giúp cho cái quả nó sẽ căng mọng hơn và vỏ mỏng hơn à, và cái um, tôm của nó giòn hơn vàng hơn ngọt hơn thơm hơn các bạn ạ và để hạn chế những cái uh, bệnh như là sần quả lứt quả nám quả thậm chí là rụng thì chúng ta cũng phải dùng cái phân bón cái túi 300 g này để phun thì nó sẽ giảm nó sẽ có chức năng như là làm dai cuốn làm dai cuốn và nó sẽ chống được những cái dụng quả và một số bệnh trên lá cũng như là lên quả trên quả rất nhiều quả công nhận rất đẹp năm nay sáng vâng. quả vàng bóng ông nói là trên cây này ừ. có một tạ nhưng mà chúng tôi nghĩ trên cây, <laughs> cây nó như phải... này chắc chắn nó phải hai tạ nó phải nó sắp gì hai hai tạ quả chứ không phải là một quả thôi thì mình, Đây. mình nói chưa háo là vừa <laughs> vâng. vâng thưa ông một câu hỏi vui <laughs> ừ. được dành cho ông là năm nay nếu được mùa cam thì ông dự đoán là cái vườn cam này sẽ được bao nhiêu tiền ạ cái vườn cam này năm nay mà nếu, được, nếu, chúng nếu mà giá cả mà lên thì có lẽ gia đình thu nhập được khoảng hơn tỷ tỷ hơn vâng, tỷ. vâng. vâng. mừng ờ, ông bà và à, thưa các bạn là đây là một vườn cam có thể diện tích nói rằng không lớn nhất Quỳ Châu không lớn nhất Nghệ An nhưng chất lượng thì chúng tôi cũng khẳng định các bạn là ngon nhất của tỉnh Nghệ An bởi vì cái cam này cũng chính là cam mà đã đưa ra để tài trợ trong các chương trình ví dụ như à, đại hội nông dân Việt Nam chương trình nông nghiệp nông dân nông thôn à, Việt Nam tức, tức là chương trình Tam Lông mà chương trình này do um, bác Nguyễn Xuân Phúc à, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì những cái cuộc như này thì và nhiều những cái cuộc đại hội nông dân của Bắc tỉnh Bắc Ninh cũng như là đại hội nông dân của tỉnh Hưng Yên tỉnh Lào Cai um, thì chúng tôi đã tham gia và đã mang tài trợ những cái sản phẩm này để cho các bạn À, để cho các đại biểu ăn thử và cảm nhận được cái chất lượng dùng phân bón Silic à, tân phát Bắc Giang ngon Viên thế nào và à, ngày hôm nay chúng tôi làm một cái hình trực tiếp như thế này để cho các bạn thấy được rằng à, không chỉ là sản phẩm không chỉ là ăn thử mà chất lượng trên vườn đảm bảo ngon sạch chất lượng cao và à, mẫu mã đẹp cũng như là giảm thiểu à, thuốc bảo vệ thực vật cho nhà vườn và tới đây thì thời lượng à, của chương trình cũng đã hết và chúng tôi Xin ờ, ông Nguyễn Văn Thiện, ông có thể tự giới thiệu về mình đi ạ? À, mình là Nguyễn Văn Thiện ở bản 32, à, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, <laughs> tỉnh Nghệ vâng. An. Và nếu như các bạn ừ. muốn đến thăm vườn thì ông có sẵn sàng đón tiếp không ạ? À, các, bạn đến, đến thăm vườn thì cứ liên hệ trước đấy ở nhà đón tiếp vâng. <laughs> và các bạn ơi đến ngày thu hoạch cam thì chúng tôi sẽ trân trọng mời à, các bạn cộng đồng mạng những bạn nào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 nhà dạ, phân dạ, dạ. Silic cùng đồng hành với nhà vườn chúng tôi để có một vườn cam đẹp như thế này. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng.